tính là 7.000 1.700 view 1.700 người click thì sẽ có một đơn đúng không chúng ta vẫn lời mà nếu mà chỉ tiêu 15 đô và thu về 65 đô thì chúng ta lời được 50 đô có nghĩa là khoảng cỡ gần 1 triệu 2 Xin chào anh em, trong video này Hường sẽ chia sẻ cái cách mà tôi đã chi tiêu 15 đô và thu về 65 đô nhờ quảng cáo YouTube như thế nào. Cái này là Hường làm tại thị trường Việt Nam nha. Làm thị trường Việt Nam thì nó như thế này và nếu như các bạn muốn xem là cái cách Hương làm tại thị trường ờ, nước ngoài mà tạo ra dòng thu nhập thụ động từ cái kênh YouTube như thế nào thì xem đón chờ các video tiếp theo. Còn này video Việt Nam để mà chúng ta cảm thấy dễ hiểu hơn, thân thuộc với thị trường Việt Nam hơn. Thì bây giờ hường sẽ quảng cáo một cái video mà hường sẽ ờ, làm affiliate tức là hưởng bán một cái sản phẩm gọi là hosting domain mọi người biết có hosting domain không hosting domain là cái công cụ giúp cho chúng ta tạo website hosting là nơi mà chúng ta có thể là đặt cái website của chúng ta lên đấy nó giống như kiểu một ngôi nhà và à, trong đó có cái website có thông tin của website của chúng ta và chúng ta đặt cái cái domain ở trên đó nói tóm lại hosting domain là công cụ để chúng ta làm website ở Việt Nam nếu như các bạn có một cái uh, website thì nhất định là các bạn có chắc chắn là các bạn sẽ có một cái hosting để chứa website đó hoặc là các bạn xài ké cái ờ, hosting của ai đó bây giờ hường sẽ quảng cáo ờ, một cái ờ, video để hường giới thiệu đến nhiều người biết về cách đăng ký nha ví dụ như ở trên kênh youtube của hường đây video này hường sẽ hướng dẫn đó là cái cách mà đăng ký Bluehost được giảm giá trong đây có những cái mẹo để mà chúng ta giảm giá thì ở trong cái video này Hường có uh, giới thiệu cái đường link affiliate của Hường vô luôn khi các bạn uh, click vào cái link này uh, để đăng ký hoặc là các bạn gõ là tomatohường.com slash bluehost để các bạn đăng ký thì sẽ được có một cái mã giảm giá và trong video này Hường sẽ hướng dẫn làm thế nào để những người họ đăng ký họ sẽ ừ, đăng ký với mức chi phí rẻ nhất có thể là trong cái video này thì bây giờ Hường sẽ quảng cáo luôn cái video này dành cho những ai mà muốn đăng ký hosting thì bây giờ nếu mà Hường muốn bán hàng bán trực tiếp cho khách hàng của mình thì không thể nào mà Hường bán đại trà được Hường sẽ cả chính xác cái nơi mà khách hàng của chúng ta hay mua những người có khả năng về tài chính họ có nhu cầu mua hosting domain chính xác luôn chứ mình không quảng cáo chạy trà giống như cái video mà 10 đồng mỗi view hôm trước mà chúng ta sẽ lần này là sẽ tiếp cận đúng đối tượng khách hàng làm thế nào để mà đảm bảo cái số tiền chúng ta chi trả ra nó thấp hơn so với tiền chúng ta thu về thì chi tiêu 15 đô thôi hoặc nếu như các bạn chịu chơi các bạn có thể chi tiêu tới 30 đô cũng được bởi vì chúng ta thu về tận 65 đô mà ở một cái đơn hàng ở trên Bluehost ờ, ấy, thì chúng ta sẽ thu về 65 đô tuy nhiên các bạn thân mến là nếu như các bạn đăng ký làm ờ, làm cái uh, affiliate hosting là Bluehost thì các bạn không nên đăng ký tại Việt Nam nha Hường đã thử rồi ngày xưa Hường cũng đã đăng ký với một uh, cái IP Việt Nam cái tên và mã số thuế của Việt Nam thì như thế thì sau đó thì Bluehost họ không có trả hoa hồng cho mình họ không trả luôn chúng ta có kiện họ cũng không có trả bởi vì họ không có chính sách uh, uh, hoa hồng cho người Việt Nam và cái Bluehost này thì hầu hết các cầu thủ affiliate trên thế giới họ đều sử dụng Bluehost nó hỗ trợ rất là nhanh uh, cái hosting của nó khá là chất lượng và nó ờ, tốc độ nó nó tốt đấy nên là hường sẽ ờ, hường hỗ trợ các bạn là đăng ký tại ở Việt Nam thì cái link affiliate ở đây thì hường cũng nhờ một người bạn một người thân ở bên nước ngoài họ đăng ký giúp nên nếu các bạn muốn đăng ký muốn làm affiliate cho Bluehost thì các bạn phải có người thân ở bên nước ngoài nên bây giờ là chúng ta phải mở rộng mối quan hệ dần dần đi sau này cần thì nhờ đúng không đấy thì bây giờ mọi người có hình dung không khi mà khách hàng của chúng ta xem video này nè họ sẽ thấy là cái cách mà Hường hướng dẫn ấy Hường có để ở trong đó là cái đường link affiliate của Hường cũng như là có ai đó xem cái video này và họ cảm thấy à, muốn đăng ký thì họ click vào cái link này họ mua thì Hường sẽ nhận hoa hồng là 65 đô ok thì chi phí của Hường sẵn sàng trả là bé hơn 65 đô đúng không bây giờ Hường cho nó chi phí là 15 đô đi thì uh, bây giờ làm nào để quảng cáo thì bây giờ Hường sẽ quảng cáo cái video này tại thị trường Việt Nam nha bởi vì đây là hướng dẫn tiếng Việt còn nếu như các bạn muốn làm thị trường nước ngoài thì các bạn làm tiếng Anh Đấy, ví dụ như là, à, chúng ta vào à, tạo một chiến dịch mới ừ, có thể tạo chiến dịch mới tên là Đây, mọi người có nhớ chỗ này không? Chúng ta chọn cái uh, này, chọn video, rồi để chế độ đầu tiên, rồi chúng ta bấm nét tiếp tục rồi chúng ta sẽ đặt đổi cái tên nó đổi cái tên ờ, chiến dịch ví dụ như đổi là à, giới thiệu Bluehost chi phí tối đa trên mỗi lượt xem đây là chúng ta thường thường ờ, thường sẽ để ở trên ở trên thì cho tiện chi phí tối đa uh, CPV đó mỗi được khi nào mà có view thì chúng ta mới tốn tiền còn không có view thì thôi tổng chiến dịch thì Hường sẽ để hàng ngày luôn đi bởi vì cái video này mình sẽ xác định là mình chạy lâu dài mình cứ kể nó chạy ví dụ như một ngày nó cứ chạy chạy chạy hoài vậy cũng được một tháng nó tiêu cũng hương hết là 500 ngàn cũng được đúng không nếu mà một tháng có một sale thì vẫn lời đúng không nhưng mà sau một tháng thì hơn sale đấy ví dụ như hàng ngày thường chi tiêu cho nó ví dụ 500 nghìn đi mình cứ để vậy thôi chứ nó chạy không hết đâu nó chạy uh, trong cho nó chạy hết 500 nghìn mà nó không chạy hết đấy bây giờ chúng ta sẽ không thay ở Việt Nam nữa mà chúng ta sẽ target ở những cái thành phố lớn bởi vì những cái vùng nông thôn thì người ta ít mua bởi vì lần này là mình quyết tâm là mình chạy để ra sale rồi mình không có quảng cáo đại trà được bởi vì cái video này không phải ai họ cũng xem họ cũng mang lại cái giá trị cho mình ví dụ như cái video này mà đem đến những người không có chuyên môn về về hosting thì làm cho chúng ta tốn tiền hơn hơn thôi và họ không biết mình là ai cả không có tác dụng gì hết nó cũng không có tác dụng làm cho người ta đăng ký cái kênh của mình nên là bây giờ mình sẽ focus ở vị trí ví dụ Hà Nội nè Sài Gòn Đấy, hoặc là Đà Nẵng thực ra các tỉnh lân cận Sài Gòn miền Bắc thì cũng vậy đó cả nhà mình mình mình có thể là để vô uh, luôn cả uh, Hải Dương Hải Phòng Thái Bình nhưng mà um, bây giờ Hường sẽ uh, sẽ chọn luôn cả Việt Nam mọi người biết xong không bây giờ Hường sẽ tập trung vào cái từ khóa khi mà chúng ta để cái địa điểm là Hà Nội và Sài Gòn Đà Nẵng này nọ thì chỉ có những người ở Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn họ mới thấy thôi. Bây giờ Hường để luôn cả Việt Nam. Và đính kèm cái điều kiện ở Việt Nam thì nó còn một cái điều kiện tiếp theo nữa. Tiếng Việt thì vẫn để mặc định ha. Đính kèm cái Việt Nam thì Hường vẫn kèm theo một điều kiện. Những người họ ở Việt Nam và họ search với từ khóa là chúng ta kéo xuống cái chỗ từ khóa này. Đó, chúng ta sẽ search để từ khóa vô bây giờ chúng ta có thể để tự nghĩ ra một chút chúng ta có thể tự nghĩ ra một vài từ ví dụ như là À, đăng ký hosting và mua hosting mua domain đăng ký Bluehost đăng ký Bluehost nếu như Việt Nam mình có ai đã biết cái Bluehost rồi á thì họ có thể đăng ký luôn hay là mua tên miền Bluehost một vài người rất là nhiều người Việt Nam cũng biết tới Bluehost đó cả nhà còn nếu mà họ không biết thì họ chỉ ghi là đăng ký hosting thôi mua tên miền Bluehost chẳng hạn à, chúng ta có thể là để Bluehost để như thế này thì tất cả những người Việt Nam ai mà họ dùng những cái từ khóa này thì họ sẽ thấy cái quảng cáo của chúng ta thì bây giờ à, cụ thể hơn thì à, chúng ta không thể nghĩ ra thì chúng ta cũng sẽ có cách đó là chúng ta sử dụng những công cụ à, công cụ ờ, thiết lập công cụ là quy hoạch từ khóa này chúng ta cũng có thể là xem nó gợi ý ví dụ như chúng ta bấm vào đây ví dụ như để là um, mua hosting domain rồi đăng ký hosting đăng ký bluehost xem thử nó có đề xuất không nha rồi chúng ta xem kết quả vậy chúng ta sẽ thấy những cái từ khóa ở đây chúng ta xem những từ khóa nào ok thì thì chúng ta bỏ vô thường thường những người muốn đăng ký miễn phí ấy, thì thường thấy khả năng là họ khó mua hàng của mình nên là thôi mình không có chơi miễn phí ví dụ như mua hosting tặng tên miền là 100 100 cũng được các bạn cứ viết nhầm còn hơn không phải viết nhầm còn không bỏ sót chỉ là những cái từ mà có khả năng mua hàng mặc dù lượt uh, tìm kiếm hàng tháng nó chỉ có 10 đến trăm thôi nhưng mà chúng ta cũng nên bỏ vô bởi vì là uh, bởi vì là chúng ta cần cái uh, càng cần càng nhiều người tiếp cận càng tốt rồi uh, mua tên miền miễn phí này mua hosting và tên miền đấy những từ như thế này chúng ta có thể copy và bỏ vô đấy chúng ta cũng thể bỏ vào cái uh, ờ, notepad nếu như uh, các bạn sử dụng cái hệ điều hành Windows mua mà bỏ vào notepad cũng được mua tên miền hosting đăng ký hosting miễn phí rồi đăng ký hosting free các bạn cũng có thể bỏ này vô cũng uh, khả năng họ cũng mua đấy cách đăng ký đăng ký hosting ví dụ như lượng lượng ờ, search là 100 cho đến 1000 cũng thấp nhưng mà không có sao chúng ta cũng có thể là bỏ vô bỏ sẵn ra đây tí nữa mình mình bỏ vô một lần luôn rồi mua domain và hosting à, mua hosting và domain đăng ký hosting giá rẻ đấy lượng xếp của nó từ 10 đến 100 ờ, thì cũng ờ, không vấn đề gì chúng ta cứ bỏ nó vô thôi tạo hosting miễn phí hướng dẫn đăng ký hosting miễn phí mua tên miền và hosting miễn phí đăng ký hosting miễn phí gia hạn đăng ký hosting giá rẻ ok giá rẻ chơi luôn đấy lần lần ờ, cứ như thế mà chúng ta hãy Ờ, có gặp nhật cho mình thật là nhiều cái keyword để mà chúng ta được nhiều lượt tiếp cận nhất có thể và chúng ta, ta tập trung vào những cái uh, keyword mua hàng thôi nha cả nhà ví dụ như là uh, mua tên miền bán tên miền mua domain miễn phí mua tên miền tặng hosting ai đâu mà mua tên miền tặng hosting trời mua hosting tặng trên miền thì có và thôi mình cứ để nó vô rồi đấy chúng ta có thể là à, cho hiển thị thêm ra rồi ok. À, như vậy thì uh, chúng ta đã có một cái lượng cái lượng uh, lượng từ khóa nhất định rồi. Chúng ta copy nó, chúng ta bỏ vào đây. Đấy rồi, mọi người cũng có thể là xuất thêm, ví dụ như mọi người lên YouTube uh, đăng ký hosting nó có đề xuất không? Nó đăng ký hosting miễn phí, miễn phí, miễn phí, miễn phí. Um, đăng ký đồng hosting domain. Đăng ký uh, mua hosting đi hosting coi thử nó có đề xuất không đây này có đề xuất này mua hosting ví dụ như mua hosting WordPress ok đúng không bỏ nó vô rồi mua hosting gì nữa đây mua hosting và tên miền mua hosting giá rẻ Đấy, mọi người cũng có thể copy những cái từ này mua hosting gì đây xem đề xuất không xem đề xuất form hosting price và rồi chúng ta có thể đền rồi đúng không mua hosting gì nữa mua hosting mua domain và hosting đấy thì rất là nhiều cái từ khóa nó gợi ý ở đây thì chúng ta cũng có thể bỏ nó vô Đấy, chúng ta bỏ giả sử mọi người có một cái lượng à, keyword rất là lớn như thế này rồi nhiều lên các bạn làm càng nhiều càng tốt bởi vì là chúng ta cần rất là nhiều người search từ hosting mà rồi chúng ta sẽ ờ, để mọi chủ đề cái này ờ, mình sẽ ờ, bỏ qua đi cả nhà bởi vì là nếu mà chúng ta cứ điền vô quá nhiều thông tin như thế này thì cái lượng lưu lượng truy cập của chúng ta sẽ ít ở đây nó bảo là hãy xóa tất cả những từ khóa này để xem số lượng ước tính nó nó nó không chịu cái từ mua hosting giá rẻ cả nha nó bôi đỏ như thế là nó không chịu rồi thì chúng ta coi thử là xóa cái từ này đi đó thì nó ờ, ước tính là 610 triệu lượt hiển thị đấy tại mình chỉ toàn Việt Nam ok 610 triệu lượt hiển thị là cũng khá là nhiều đó cả nhà như vậy thì nếu mà chúng ta muốn ờ, muốn làm cho nó sát nó nó nó sẽ bóp lại bóp lại không hiển thị 610 lượt hiển thị nữa thì chúng ta sẽ ờ, cho nó là um, thu hẹp lại bằng cách là chúng ta thêm cái cái chủ đề vô bây giờ chúng ta để giá thầu tối đa đi nếu mọi người muốn là chi phí thấp thì chúng ta sẽ để ờ, ví dụ như để ít ít thôi 200 đồng thôi 200 đồng này á, thì ờ, nó sẽ ờ, làm cho chúng ta chạy uh, CPV mỗi view của chúng ta sẽ ít hơn 200 đồng tuy nhiên là khả năng nếu mà 200 đồng mà chạy từ khóa mà như thế này từ khóa mà nhiều người chạy quảng cáo giống mình á, thì nó không có chạy nổi thì mình cứ để 200 đồng nếu mà nó chạy nổi thì nó chạy còn nếu nó chạy không nổi thì chúng ta sẽ tăng cái giá thầu lên tí mình sẽ tăng nó một chút tăng nó một chút cho đến khi nào nó chạy đấy còn ờ, nếu như các bạn muốn bóp nữa nha tức là đây từ khóa nó bao gồm cả hai điều kiện từ khóa và chủ đề nếu mà chủ đề chúng ta không để gì có nghĩa là nó chỉ chạy theo từ khóa thôi còn nếu mà chúng ta để từ khóa và chúng ta thêm chủ đề có nghĩa là ví dụ như thường để là bất động sản thì uh, những người họ quan tâm vào bất động sản và họ search từ khóa này thì nó mới hiện ra còn những người mà họ không quan tâm tới bất động sản mà họ search thì nó cũng không hiện ra như vậy thì nó bao đây là cái cái điều kiện và hai trường hợp cả hai trường hợp này xảy ra thì nó mới mới hiển thị nên là mọi người muốn rộng quá thì mọi người tắt cái cái chủ đề đi thì thì nó sẽ uh, hiển thị là 610 triệu nè 610 triệu lượt ví dụ như chúng ta để vô bất động sản con người thì chỉ có những người họ search từ khóa này và họ quan tâm tới bất động sản hoặc là quan tâm tới con người xã hội thì nó mới hiển thị thành ra nó bóp lại còn chỉ có 20 triệu thôi nên là nếu mà chúng ta chạy quảng cáo từ khóa mà để mà sát như thế này rồi đó, rất là sát rồi mua đăng ký hot sale mua domain nói thẳng ra là khi mà họ mua những cái này nè họ thích những cái từ khóa này thì nó mới hiển thị thì chúng ta cũng có thể bỏ qua không có để chủ đề hoặc các bạn muốn an toàn hơn chính xác hơn mình không thích những người mà họ thích giải trí họ thích vui chơi họ search quảng cáo của mình thì mình có thể để thêm một vài cái yếu tố vô ví dụ như mọi người chỉ muốn những người quan tâm tới tài chính này họ search thấy hoặc là người quan tâm tới là máy tính điện tử ờ, tới internet và viễn thông ờ, doanh nghiệp và công nghiệp cộng đồng trực tuyến các vị trí trên thế giới ừ, và những cái người quan tâm như thế này thì có thể là họ có khả năng tài chính rất là lớn đó con người và xã hội như bất động sản này chỉ có những người này họ sớm mới thấy thôi thì chúng ta cũng có thể thêm một, quan tâm tin tức họ quan tâm tới ờ, việc làm và giáo dục vân vân thì chúng ta sẽ thấy đó là lượng tiếp cận của chúng ta sẽ tăng lên ok như vậy thì Hường có thể để ờ, giá thầu là tối đa là 200 200 đồng thì um, chúng ta cũng có thể để cao hơn tí tùy các bạn nhưng mà Hường vẫn có thể để cao một chút sau sau này nó chạy một thời gian rồi Hường hạ xuống dần dần chút xíu thì vẫn được trong trường hợp nó hạ nó đứng thì mình lại tăng nó lên chút tóm lại là từ khóa của chúng ta nếu mà không ai chạy ít người chạy thì chúng ta sẽ sẽ sẽ ờ, có chi phí rất là thấp rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bóc cái video phía bên này bóc cái video mà chúng ta muốn chạy quảng cáo bóc qua nên là mình làm tại thị trường Việt Nam nên là mình chỉ hướng dẫn cái video thế thôi cũng ờ, đã có người mua rồi đó cả nhà bây giờ mọi người có thể là chọn là video discovery bởi vì cái kiểu như thế này nè hướng dẫn ờ, đăng ký ờ, Blue Hot Shopping ấy, thì nó dành cho những người chuyên môn nên là chúng ta chỉ chọn chế độ discovery thôi nếu mà chúng ta quảng cáo trong luồng ấy tức là chúng ta có người nào đang xem sẽ xong có video hướng dẫn đăng ký hosting domain của chúng ta thì rất là bực bội đúng không mà nó không phải là kiểu như làm tóc hay là làm đẹp hay là những cái đồ xinh xinh những cái đồ nào đó mà làm cho người ta thích mua mà nó chỉ phụ thuộc vào chuyên ngành thôi nên là chúng ta chọn là quảng cáo cho discovery có nghĩa là uh, nó sẽ hiển thị quảng cáo lên và nếu như ai họ quan tâm thì họ mới click còn không quan tâm thì thôi khỏi click đỡ tốn tiền mình với lại không gây cảm giác bực bội cho người xem ok à, bởi vì đây là mình chỉ cần là đúng khách hàng nếu mà không phải khách hàng của tao thì đi chỗ khác chơi còn nếu mà phải khách hàng thì mới click vô vậy nên là mình chỉ cần là quảng cáo discovery khám phá là được rồi ví dụ tiêu đề là đang uh, ký Bluehost glucose được giảm giá hướng dẫn chi tiết rồi um, hosting mua hosting tặng domain chẳng hạn cái Bluehost thì mua cái hosting là tặng domain nha cả nhà rồi chúng ta tạo chiến dịch nó chúng ta có thể để một quảng cáo hoặc tạo ờ, một vài cái ads nữa tạo một cái vài quảng cáo nữa cũng được ờ, đó thì không có lo lắng đó chúng ta đã có một cái nhóm quảng cáo hồi nãy hương chưa đặt lại tên nhóm quảng cáo chúng ta để nhóm quảng cáo này cũng được không có vấn đề gì còn nếu mà chúng ta có quá nhiều cái quảng cáo thì chúng ta nên đặt cái tên nhóm quảng cáo làm nào cho chúng ta sẽ nhớ hơn Đấy, bây giờ chúng ví dụ mình còn sẽ ờ, thấy là một cái quảng cáo đây nó đang chờ xử lý nếu mà tài khoản của chúng ta chạy khoảng của vài nghìn đô chi tiêu trên uh, Google Ads rồi thì nó sẽ diệt rất là nhanh còn tài khoản của chúng ta mới thì nó đang chờ xử lý nè thì nếu mà nó xử lý nó diệt xong rồi thì quảng cáo của chúng ta sẽ chạy thành ra thì chúng ta sẽ tính như thế này chúng ta sẽ tính là 15 đô chúng ta sẽ tính là 15 đô thì nó sẽ bằng đâu đó là bao nhiêu tiền Việt cả nhà bao nhiêu tiền Việt 15 đô khoảng cỡ 350 ờ, ngàn đi cho là 340 ờ, ngàn à, cho là 340k tiền Việt đi mà nếu 340k 340k mà chúng ta chia cho ví dụ 200 đồng một view thì chúng ta sẽ có là bao nhiêu? Gọi 34 chia 2 hả? 14 34 chia 2 là bao nhiêu cả nhà? À, thôi bây giờ mình cứ chia bằng máy tính đi Cho 34 nghìn 340 nghìn 300 nè 4 nè 10 123 chia cho 200 đồng à, vậy luôn thì chúng ta sẽ được 1.700 view chúng xác định là 1.700 view thì chúng ta sẽ có được một đơn đúng không nhưng thực tế là chúng ta có tiêu hết 200 đồng không thực tế không chi tiêu tới 200 đồng một view đâu cả nhà rồi bây giờ chúng ta cứ tính là 7 1.700 view 1.700 người click thì sẽ có một đơn đúng không chúng ta vẫn lời mà nếu mà chỉ tiêu 15 đô và thu về 65 đô thì chúng ta lời được 50 đô có nghĩa là khoảng cỡ gần 1 triệu 2. ok đúng không cả nhà bây giờ đây là chỉ là một cái thị trường Việt Nam tại vì số sản phẩm mà chúng ta bán tại thị trường Việt Nam thì nó có giới hạn thôi thì mọi người hãy đón chờ các video ở thị trường nước ngoài không chỉ là hosting domain mà nó còn rất là nhiều cái sản phẩm khác là chúng ta hãy cùng quảng bá và mọi người nghĩ là nó có là phải là thu nhập thụ động không bởi vì là Hường chỉ làm cái video một lần và Hường cho chị quảng cáo như vậy thì cái tiền chị quảng cáo ở đây thì ai chạy có phải là Google chạy không Google chạy thứ chúng ta chỉ đặt quảng cáo chỉ có một lần và lâu lâu vô chỉnh sửa thôi rồi cũng ờ, nếu mà chúng ta xây một cái kênh thì lâu lâu up video này nọ thì tóm lại là cũng không phải là quá nhiều công sức hay thời gian mà chúng ta chỉ là trả tiền cho Google đúng không cả nhà nếu ờ, anh em cảm thấy hay hay quá thì bị xuống hay quá phát để Hường biết là các bạn cảm thấy hữu ích rồi các video tiếp theo Hường sẽ chia sẻ nhiều cái hay về Affiliate Marketing hơn ok được không được viết xuống được giúp ờ, Hường này cả nhà nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này hãy chia sẻ hoặc là các bạn hãy nhấn chuông thông báo và cho Hương biết là mọi người cảm thấy hữu ích nha